Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, vùng thấp nóng phía Tây sẽ phát triển mạnh hơn bao trùm toàn bộ miền Bắc. Do vậy, ở các tỉnh thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ ít đến quang mây, nền nhiệt tăng cao lên mức từ 35 đến 37 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng có nắng nhưng chưa mạnh, nhiệt độ ngày tăng lên mức từ 32 đến 34 độ. Theo dự báo thì đây vẫn chưa phải mức nhiệt cao nhất trong đợt nóng lần này, bởi trong những ngày tới, vùng thấp nóng phía Tây sẽ mở rộng hơn nữa, nên từ ngày 20 tháng 4 toàn Bắc Bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng, riêng phía Tây có nơi trên 40 độ. Dự báo đợt nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 23 tháng 4, sau đó khoảng từ đêm ngày 23 sang ngày 24 khi không khí lạnh tăng cường tràn về sẽ gây ra một đợt mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to cho Bắc Bộ. Trong cơn rông đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Cũng chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng lại có thêm cả hiệu ứng phơn, vì thế cả miền Trung đều có chung tình trạng ít mây, nắng mạnh từ sớm, Nắng nóng trải dài dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên với ngưỡng nhiệt cao là từ 36 đến 38 độ. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận không xảy ra nắng nóng nên ngưỡng nhiệt ổn định từ 33 đến 34 độ. Dự báo xa hơn cũng từ ngày 24 tháng 4, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán xuống, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do có mưa nên nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt từ đầu tuần sau. Ở phía Nam, những cơn mưa chuyển mùa không còn khiến cho nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời nắng sớm, thời gian nắng kéo dài từ sáng đến chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất tại Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắk là từ 33 đến 35 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện tại khu vực miền Đông nhưng mức nhiệt thì không quá gai gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ. Với các tỉnh thành phố miền Tây, trời dịu hơn, nhiệt độ cao 34-35 độ.